khoảng ờ, ba mươi mấy sen em đang bán với giá là 36 triệu nhưng mà anh em mà, ờ, mà giao dịch luôn thì ờ, đang em đang livestream thì em tính 33 triệu toàn ba cái đó thì mới có thể cắt ươm được ngay rồi ok đây không đấu chụp quay livestream cho chú này đương nhiên rồi <clears throat> đây và ngay sau đây Tùng sẽ đưa máy cho cô bé xinh đẹp đây xinh đẹp mười 16 tuổi rưỡi chưa có người yêu nha sẽ quay anh là kia đi đó rồi đó đây báo cáo với cả nhà đây úp xuống nha úp xuống này đó báo cáo với cả nhà là hôm nay là tùng ờ, giao dịch mấy ờ, cái bé bé năm cái trắng người đẹp trên bắc cho anh trai minh gà và anh dương ngọc hà thì ờ, qua đây phim này à, ờ, Tùng à, ờ, muốn à, tất cả mọi người hãy dành một sự chúc mừng cho anh Minh Hà cũng như anh Minh Hà đã sưu tầm được, à, được ừ, mấy ghi 58 người gặp kinh bắc này thì à, em chúc hai anh à, thật mạnh khỏe à, luôn à, có một niềm tin mạnh liệt vào ngành hoa lan và đặc biệt là trăm cây nhân giống à, tạo ra những cái con giống à, chất lượng để sắp tới chia sẻ cho anh em yêu hoa lan và nhiều anh em khát khao năm tám người đẹp kinh bắc Vâng, gần đây thì nghe Việt Nam Thanh Tùng cũng như là cá nhân Thanh Tùng đã chia sẻ cho hai anh em bảy à, chậu à, năm à, chai bốn sáu bảy bảy chậu nhưng mà tám kg ờ, bảy chậu tám kg để anh em về là nói chung là phát triển cũng như là là, là, là thị trường ấm lại thì anh em phải là đi trước bắt đầu mà đi đi ờ, vào về chia sẻ ờ, cho anh em một cái <laughs> một hai ba rồi em cảm ơn à, hai rất là nhiều cảm ơn hai quá tuyệt vời luôn xin cảm ơn cả nhà nhé xin cảm ơn cả nhà đó ờ, view tăng rồi view tăng rồi view đã tăng rồi anh em ạ xin cảm ơn à, cả nhà rất là nhiều quá tuyệt vời luôn quá tuyệt vời để tùng đọc cái comment của cả nhà nhé Tùng sẽ đọc cái comment của cả nhà À, cảm ơn Nguyễn Hồng Thư Cảm ơn Thành Tài đã chúc mừng các anh Cảm ơn Nguyễn Văn Đông Em cảm ơn anh trai Đinh Văn Nhâm Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều Cả nhà hãy cho anh à, Hãy cho anh à, Dương Ngọc Hà và anh Minh Gà Một cái lời chúc mừng Tại vì hai anh là cực kỳ quyết đoán Cảm ơn đồ gỗ Uy Quỳnh Cảm ơn Nguyễn Hồng Thư cảm ơn ờ, chính Nguyễn à Nguyễn Chính mọi người hãy cho anh ờ, anh ờ, anh Đinh Văn Nhâm và anh à <laughs> sorry, sorry. à đúng rồi cũng cũng nên chúc mừng anh anh anh Đinh Văn Nhâm tại anh Đinh Văn Nhâm hiện nay là là có anh đi trước đón đầu cái cây là thiên thần Pleiku rồi và anh cũng có đôi mắt Pleiku đây đôi mắt Pleiku cái cặp kia bé bé như này nhưng mà tiềm năng nha anh em rất tiềm năng luôn sắp tới sẽ đẻ những mầm gốc rất là đẹp và anh Minh à anh à, anh Đinh Văn Nhâm cũng có một cái cây bảo duy ở đây. À, cây bảo duy thì gọi là phê tê thôi. Cây bảo duy thì phê tê luôn. Đây Đinh Văn Nhâm này, này, mọi người thấy chưa? Có được một con giống khỏe như thế này thì mới tạo ra được những cái con giống chất lượng để chia sẻ cho cả nhà. Đúng không anh em? Từ lá gốc tới lá ngọn là không mất một lá nào. Đang phát triển rất là khỏe luôn. Đó, em chúc mừng anh trai Đinh Văn Nhâm. Và mọi người ờ, đừng quên ờ, dành một cái comment để chúc mừng anh ờ, Dương Ngọc Hà và anh Minh Gà. Hai anh đây này, cái mấy cây ở đây là mấy anh ấy siêu tầm đấy. Là là là là 7 7 7 chậu nhá. 7 chậu nhưng mà là 8 ki. Trong đó có một ki đôi nhá 7 chậu nhưng mà 8 ki. Trong đó một có một ki đôi này thì mình tính là là 2 ki đây này. 7 chậu nhưng mà 8 ki. Ôi tuyệt vời quá Hiện nay là cảm ơn 360 363 người đang xem like của Tùng nhá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn. Mọi người nên nhớ là năm cái trắng kinh Bắc á, thì đang rất là hiếm luôn, cực kỳ hiếm luôn nha. Cực kỳ hiếm và hiện nay là Tùng à, đã chia sẻ cái nhỏ nhỏ này cho anh Minh Gà với là anh à, Dương Ngọc Hà rồi thì Tùng chỉ còn một cái ki rất là bé này nha. À có lộc anh em ơi, lộc nè. Mọi người thấy gì chưa? Lộc lộc đó. Bóng nhện nhá, mọi người biết bóng nhện chưa? Đấy, bóng nhện nhá, anh em nào anh em nào có lộc nè kinh bắc nè chín cọng rễ nha anh em bóng lộc này bóng nhện đấy anh em bóng nhện đấy con nhện này này con nhện nó đang ở đây này đúng là duyên kỳ ngộ gọi là à, từ hồi bé tới giờ thì à, Tùng à, nghe rất là nhiều cái truyền thuyết về bóng bóng nhện này nha con con con nhện nó mà nó nó răng tơ tới đâu hay nó đi tới đâu mà nó rớt trước mặt mọi người á, thì mọi người có lộc nha anh em mà hầu như hôm nay là ngày mùng 6 đúng không hôm nay là ngày mùng 6 âm lịch ngày đẹp đã vậy đã vậy hôm nay có lộc kinh bắc này hôm nay có lộc kinh bắc đây này đây rất tự nhiên nha bóng nhện nha bóng bóng lộc chứ không phải bóng mình nói tiếng thanh hóa đôi khi nó hơi sai sai tí bóng lộc nha đấy có lộc có lộc anh em ơi đã vậy đã vậy thì à, lấy để xuống giống kinh bắc luôn hôm nay xuống giống luôn đằng máu hôm nay xuống giống luôn lấy cái à, lấy cái mới mới đi à, đây đây đây đây đây đây ừ, kéo nào đây có đây đấy xuống giống kinh bắc luôn nay có bóng lộc bóng lộc cẩn thận cẩn thận Đây, một số anh em là mua lúa non là bắt đầu chuẩn bị này chuẩn bị inbox nha à, này không không cần đâu anh em cắt ngang kia thôi à. ok mời hai anh ra đây hai anh chứng kiến cho em để hôm nay em bán ờ, hết em bán hết giống rồi em lại phải xuống giống đây Ồ oh, tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn Ok, ngay bây giờ thì Đây Đây, đây anh anh phải để em cắt, anh cầm máy giúp em Đây, ngay sau đây thì ờ, anh ờ, anh Minh Gà đứng vào đây à, Trang, Trang, Trang Trang, Trang đẹp ba anh em luôn à, tam đa tam đa <laughs> đây mấy anh em à, hôm nay xuống giống đây anh hưng hà đứng vào đây đấy anh đứng vào đây bây giờ là con quay vào cây này con quay vào cây này đây đây đây đây là kinh bắc thì chỉ được có ít mắt thôi nhá và quay gần vào đây con quay gần vào đây đây này ý em muốn là để lại 9 à, lá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ý em là cắt tới đây rồi để bảy thôi không À, em để lại chín đi để bảy chín là quay vào đây đi. đó đây xem mọi người ý kiến là xem là để lại tại vì từ lá gốc cây của tùng trăm là từ lá gốc này từ lá gốc đến lá ngọn là không mất lá nào thì à, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín tổng đấy là chín lá được không anh em là cắt tới đây dài quá em ạ à. nhưng mà ở đây trên thân này đang còn một bi này một thân với một cái à, mầm này cắt ngắn đi đây cái là bầm này là ba mà cắt ngắn đây là bảy lá thôi bảy lá hai bốn sáu bảy đến đây đây quay đi đây cắm này đi thì dạ. cắt đó. cái này là dài lắm rồi so với người ta lại đây là coi như là tam đa nhá tam đa ở đây thì ờ, hôm dạ. nay là ngày tốt tháng tốt giờ tốt ngày mùng 6 âm lịch ha rồi. Dạ. ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch thì ờ, có sự chứng kiến của anh Dương Ngọc Hà quay mặt vào đây anh Dương Ngọc Hà và anh Minh Gà thì uh, do tùng bán hết giống rồi <laughs> còn con kỳ bé bé xíu xíu mà bán hết giống thì lại phải ờ, xuống giống nhân giống để cho anh em anh anh anh em nào mà muốn uh, muốn lú non lú non hay là hay là hay là mắt ngủ thì uh, sẽ sẽ inbox cho tùng nha qua vào đây qua vào đây thì uh, cắt được có mấy uh, mấy lá thôi để lại để lại là chín không bảy thì em không thích mà không, không thì sáu đi sáu đi sáu nhá ừ. sáu là một hai ba bốn năm sáu tức là để để lại cái lộc đúng rồi đúng rồi để lại lộc hôm nay mùng sáu rồi để lộc ok ok nhá là mình cắt đôi giữa luôn mình cắt đôi giữa luôn cắt đôi giữa hai hai mắt nha xuống tí nữa đi xuống đây á đúng rồi vì bữa sau mình lấy ờ, đúng rồi rồi ok đây đi không cắt đôi giữa luôn rồi mong thần cây thần kỳ phù hộ độ trì cho những cái à, mắt ngủ mà Tùng cắt ngay sau đây sẽ à, ra những cái kỳ ra những kỳ phát triển Rồi, mạnh à, trong những cái kỳ chất lượng để à, Tùng nhân giống bảo tồn loài giống năm cái trắng người đẹp kinh Bắc để có cơ hội chia sẻ chia sẻ cầm cầm chia sẻ cho anh em đam mê anh em khát khao có mặt hoa năm cái trắng kinh Bắc Đấy, rồi anh Mika cầm giúp em Rồi, em đi về nhá <laughs> à, này, Tiếp tục hai ờ, cây xuống hoa vào rồi chưa, cắt luôn đâu Cắt luôn Cắt luôn hả? Hôm nay mùng 6 tốt ngày cắt luôn hai cây này hai cây ờ, hai cây hoa vào rồi nhá Ở nhà cái này cái này để mấy lát luôn 6 mắt À 6 à, mắt đi. 1 2 3 4 5 6. 6 cao quá nhiều. sáu hơi cao luôn à, năm năm bảy 5 không ba lại lại ngắn quá bốn thì cũng lên thôi hai bốn sáu để lại cái lọc đi Ô, cả quá em cắt Nó cả quá cắt cái này. hả? và không năm thôi đấy để thấp quá thấp quá em mới làm em đợi hai bốn năm năm đi năm năm sinh để cho sinh sôi này nở cho sinh ra mầm gốc ha năm được, các năm nhé hai bốn năm đến năm ha để dính nó luôn được anh để dính tí là tháo xong đấy nó vẫn đang treo mà dạ, dạ. Đó. mà không lại tháo ra luôn bên này không để cái... rồi anh để nguyên nhá để nguyên nhá để em em em em lại có cái này vô đây, đây, đây, đây. tháo vào cầm luôn đây rồi để cạnh đi đấy là cây cây này luôn đây đó một bên đấy, hôm nay có hai ông tam đa ở đây nó coi nhà tam đa hôm nay à, xuống giống kinh bắc tiếp tục cây này ha cây này cây này nằm lá đi cây nằm lá hả hai để sáu ta năm đó năm ngày nào năm năm đi năm ha đó. Đụng cái lá rồi Xẹt luôn cái lá tí phải xuống giống cho anh em nhé anh em nào mà muốn uh, ờ, lúa non kinh bắc thì hú mình nha chứ mình chỉ còn một cây cây duy nhất thôi còn một cây nhỏ xíu duy nhất thôi nha anh em anh em uh, muốn lúa non thì uh, thì inbox cho mình nha đây mình rồi để để đó đây một cái này em coi đây coi được bao nhiêu mắt này anh em nào mà mà muốn ờ, muốn ờ, có kinh Bắc anh em nào 6 17 28 rồi tí sau tí sau đó có vậy thôi chứ có nhiều đâu mà bây giờ ươm cái này á thì ờ, khá là lâu nha anh em <laughs> Đây mọi người nha. Đấy, không đơn giản đâu. Khá là lâu mới có giống. Thành ra anh em nào mà Thôi uh, ờ, chỉ luôn chú cái này, chú cao chú lấy mặt ngắn, chú ca còn anh ngắn anh lấy mặt dài. Ngắn dài. <laughs> Cho nó quay lại quay lại cho cái dài như này. Đó. ngắn thì lấy phần dài và cao lấy phần ngắn cho nó cân bằng nhá mọi ờ, người đó mọi người ạ bây giờ ai mà muốn sưu tầm à, năm cái trắng kinh bắc mà cái tầm tiền nó ít mà để có giống tại nó là một một mặt hoa đỉnh cao mà với cặp mắt là giống như đôi cánh thiên thần và viền vàng rất là đẹp và rất đặc biệt thành ra là thành ra là anh em nào mà muốn sưu tầm anh em nào muốn sưu tầm cái gì ta mắt ngủ mắt ngủ anh em sưu tầm mắt ngủ có nghĩa là bán cho anh em anh em về tự ươm anh anh em về tự ươm thứ hai á, là anh em muốn sưu tầm ờ, mắt ngủ mà bao lên kia thì mình sẽ ươm bao lên kia cho anh em thứ ba là anh em nào muốn mua lúa non có nghĩa là khi giao kia là mình giao kia mình giao kia khỏe đẹp rẻ khỏe khi khỏe là giao cho anh em thì inbox cho mình inbox số cho mình hoặc gọi số điện thoại 0918 98 49 gạt lắm các bạn ngàn nhá có bấy nhiêu thôi đâu có nhiều đâu anh em con ờ, con con giống mà ờ, gọi là con ờ, à đây các này luôn đọc, đọc, đọc, đây à, có một cái gốc này luôn cái gốc này luôn thì tùng cắt luôn này này giống như là người kia sao anh để cho bật tự nhiên đi đó để không bật nổi đâu không, không, không. đang lên hai bồng góc tôi bật cho nhanh không không, không không không cắt luôn nếu cắt cắt cắt sát gốc luôn, hả cắt luôn sát luôn vì cái đó đâu còn cái tích gì nữa đâu tôi cắt trên đây cho an toàn để ăn làm gì mà ăn cái mắt dưới này hai cái này nó cây này nó ấy rồi em để cái mắt kia làm gì cái này á cái mắt dưới ừ cắt sát gốc luôn em để làm cái gì đây nè rồi mà nói chung nghe anh thì có sao đâu nghe luôn thôi từ từ lôi cho đi lôi nằm mà đi chúng mình đâu không lôi nằm được đâu anh anh cứ giữ cho em cắt kim bắc nó hơi run tay nhỉ, ừ. đấy <laughs> mấy bao tiền đấy anh em này thì tôi ờ, đến làm sao cắt <laughs> này đến làm sao cắt nha anh Xin chào, xin cảm ơn cả nhà. Nãy giờ không ô xin chào. Ô hơn 700 người xem. 725 người xem like của Tùng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. À, Tươm vừa cắt kinh bắc vào để ươm để nhân giống đây. À, tại vì kỳ thì à, có bấy nhiêu đây thì hai ông anh hốt hết trơn luôn rồi. À. <laughs> hai ông anh này quá nguy hiểm luôn này. <laughs> Nó lên rồi đó. Ừ. À, hai hai ông anh này quá nguy hiểm luôn. Có Tùng có mấy kỳ bé bé đây này là hốt hết của Tùng luôn thì Tùng còn được mỗi một kỳ này nha anh em. Tùng còn mỗi một kỳ này Anh em nào ờ, thích giao lưu kỳ này đặc biệt kỳ này á, là có 9 cọng rễ nha anh em Kỳ này là một kỳ ươm tự nhiên rất là khỏe luôn 9 cọng rễ 9 cọng rễ Bây giờ mình mình mới cắt ươm mà cái kỳ này nó như thế này rồi Thì cái khi mà cái kỳ kia mà nó lên Thì kỳ này đi chắc là rất là nhiều rồi đúng không cả nhà Đó. Tùng còn một kỳ này là kỳ duy nhất nha kỳ này duy nhất thôi anh em nào mà muốn ờ, anh em nào muốn sưu tầm thì inbox cho Tùng nha, kỳ ờ, năm uh, cái trắng kinh Bắc này nha. Đó, còn lại là chỉ bán lúa non cho anh em thôi còn lại là chỉ bán lúa non cho anh em thôi nhá chỉ bán lúa non cho anh em thôi có mấy kỳ bé bé đây là hai ông anh hốt hết trơn của tùng rồi xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều à, cho đổ lên đây xong ba anh em mỗi người một chai nha anh em đấy đây chỉ có ba chai rượu thôi ba ba anh em là mỗi người một chai đó ba anh em mỗi người một chai còn cái này là pha thêm thôi pha thêm vào cho nó có màu ba anh em à, ăn cơm với à, vợ Tùng lên đây mời Úc lên đây ăn cơm với chú à, đưa lẩu lên luôn đó xin một lần nữa xin cảm ơn anh Minh Gà cảm ơn đại ca Dương Ngọc Hà đã à, vừa là đến đây để à, thịt em được mấy chậu kinh Bắc thứ hai là cũng à, cùng chung tay à, chung cái huông tốt đẹp mạnh mẽ à, để thần cây thần kỳ phù hộ độ trì cho những cái à, cái ờ, cái mắt ờ, mắt ngủ kính bắc này ra những kỳ những con giống chất lượng để Tùng ờ, có cơ hội chia sẻ cho anh em đam mê chia sẻ cho cả nhà lúc này thì 718 người đang xem like xin cảm ơn cả nhà và xin chào tạm biệt chúc cho cả nhà luôn mạnh khỏe gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống à, hãy làm tốt những công việc truyền thống của mình và nuôi dưỡng đam mê qua những cái cây lan những con giống mà anh em yêu thích cũng như sưu tầm còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà à. bye bye cả nhà nhá hôm nay tiền vô tiền vô <laughs> hôm nay tiền vô tiền vô cảm ơn cả nhà rất là nhiều hôm nay là mùng 6 là có lộc à. cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá à, anh em nào muốn siêu tầm con giống à, mắt ngủ ba linh ki hoặc là lú non à, năm à, cây trắng người đẹp kinh bắc thì inbox cho Tùng hoặc gọi số điện thoại 0918 98 49. Cảm ơn. Bye bye.